Xin chào tất cả anh em nha chào mừng anh em quay trở lại với xem kèo bóng là có tiền của mình à, Hôm qua mình có lên cho anh em 3 trận đấu à, của hai trận đấu ngoại Anh và một trận đấu của La Liga Thì à, cả ba trận đấu này nếu anh em nào mà theo dõi ở trên kênh của mình Thì anh em chúng ta hòa kèo đúng không? Khi mà anh em chúng ta thắng cái kèo đấy là Chelsea chấp 1.25 Wolverhampton Tuy nhiên thì chúng ta lại à, thua mất cái kèo đấy là Brighton and Home à, Đồng Banh cũng như là cái tài 2.75 trận đấu này. Và đặc biệt và chúng ta cũng hòa kèo đấy là trận đấu giữa Real Madrid và Getafe. Nhưng mà mình cũng có đẩy cho anh em tham khảo cái kèo đấy là Real Madrid chấp 1 và trận đấu cũng chỉ dừng lại với một bàn thắng cuộc về Real thôi thì anh em chúng ta hòa kèo. Tuy nhiên thì ở trong nhóm ngày hôm qua ờ, bốn uh, cái trận đấu 9 giờ của ngoại hạng Anh ấy ở lượt trận 9 giờ ngoại hạng Anh uh, anh em bet thủ chúng tôi có đẩy cho mọi người trong nhóm đây là cái kèo 4 trận đấu ở lúc 9 giờ à, Trận đấu giữa Leicester City và à, Bournemouth này Trận đấu giữa Chelsea và Wolverhampton Trận đấu giữa Manchester City và Southampton Cũng như là trận đấu giữa Newcastle và Brentford À, ngày hôm qua thì à, cả bốn trận đấu này thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà trận đấu giữa Leicester thì anh em chúng ta thua với cái mã 0.25. À, full à, hai cái mã của trận Chelsea đấy là Chelsea chấp 1 cũng như là tài 2.5 anh em và thua cái mã đấy là Southampton được chấp 2.5 cũng như là thắng cái mã kèo uh, Newcastle Newcastle chấp 0.75 uh, ờ, Brentford đấy thì tổng kết lại thì ngày hôm qua anh em chúng ta cũng dương một kèo anh em dương một kèo thôi đấy đặc biệt tuy nhiên thì với việc mà dương một kèo đấy thì còn à, anh em trong nhóm của tôi còn bú được thêm đấy là cái kèo xiên anh em kèo xiên hai tài trận Chelsea cũng như là Newcastle được chấp không uh, chấp 0.75 Brentford đấy thì cả hai cái mã kèo này đều nổ và anh em chúng ta lại lụm được cái xiên 2 1.4 anh em nhá thì những anh em nào mà báo cò ngoài cũng như là những anh em nào mà không biết uh, chơi trên trang cũng như là không biết uh, những cái kèo xiên thì anh em rất thiệt thòi cho anh em vì mình cũng nói rồi cái việc mà anh em vào trong nhóm anh em được uh, dạy những cái kiểu đầu tư khác nhau anh em không chỉ là anh em chúng ta có thể đi những cái má kèo chính những má kèo phụ mà còn có thể đầu tư vào những cái má kèo dùng này rồi là những cái má kèo xiên để anh em chúng ta có thể kiếm lợi nhuận đúng không thì ngày hôm qua với việc là chiến thắng một kèo cũng như là ăn được cái xiên một 1 nhân 4 rồi. Thì anh em chúng ta cũng đã dừng lại ở với đấy thôi. À quên mất đấy là còn uh, có thêm cái trận đấu ở Bundesliga nữa. Đấy, trận đấu của Bundesliga thì cũng đẩy cho anh em đấy là cái tài uh, à, 2.5. Ngày hôm qua thì uh, còn cái trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich nữa anh em. Trận đấu với cái tài đấy là 3.5 không phải là 2.5 ấy. Mình xin lỗi anh em nhá. Đấy thì anh em chúng ta cũng đã húp được cái mã kèo tài 3.5 này khi mà tỷ số là hai đều nghiêng về cho cả hai đội. Đấy, thì uh, một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được với những cái mã kèo mà anh em ở trong nhóm uh, ờ, bet thủ của chúng tôi đẩy uh, cái sân chơi riêng. Đó. Thì anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá chuyên nghiệp cũng như là muốn biết thêm về những cái cách đầu tư bóng đá và chơi bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele nhá. Mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta cùng giao lưu với nhau. Và ngày hôm nay à, tiếp tục với những trận đấu của năm cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh à, ở ngoại hạng Anh thì có trận đấu đây là giữa Arsenal và Liverpool rất hấp dẫn rồi à, nhưng mà đến tận 10 ờ, giờ 30 mới diễn ra và ở cái giải uh, Italia cái giải Ita Italia trận đấu sớm đấy là trận đấu giữa uh, Torino và Empoli anh em này trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc uh, uh, 5 giờ 30 đấy mình làm trận này trước đi uh, 3 tiếng nữa à 3 tiếng nữa thì mới bắt đầu Đấy, ba ba tiếng nữa thì sẽ bắt đầu trận đấu này anh em nhá. Trận đấu này thì uh, Torino và Empoli uh, kèo handicap đang là 0.75. Uh, ờ, cũng như rằng là trận đấu này thì Torino có cái lực lượng gọi là đầy đủ nhất anh em. Còn về bên phía của Tona, uh, Empoli thì họ không biết là sẽ có sự thiếu vắng hay là sẽ có uh, sự phục vụ đây với những cái tên như là Tonelli này, uh, Imazi cũng như là Cap Pro và Galaxy thì đang bỏ ngỏ cái sự ra sân anh em. Đấy. À, ờ, xét một chút, hiện tại thì Torino đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng còn Empoli thì xếp thứ 15 anh em nhé. Sau 8 vòng đấu thì uh, Torino được 10 điểm còn Empoli được 7 điểm. Đó. Uh, tuy nhiên thì cả hai đội bóng đều đang không có một phong độ không được tốt và đặc biệt là Tô Torino, Torino thì họ đã có 3 trận thua liên tiếp rồi anh em ạ. 3 trận thua liên tiếp rồi vì vậy nên là mình nghĩ rằng à, với cái kèo mà à, Torino chấp 0.75 Empoli trên sân nhà thế này thì mình vẫn đặt niềm tin vào đội khách nhiều hơn anh em ạ đội khách nhiều hơn mình vẫn đặt niềm tin vào đội khách hơn xét về một chút về phong độ thì uh, Empoli vẫn là một đội bóng uh, mình uh, nghĩ rằng sẽ có cửa thắng nhiều hơn so với Torino trong trận đấu này uh, và có một cái điểm chung đấy là cả Torino cũng như là Empoli họ có đi hậu số bằng nhau anh em nhé đều là ghi 7 bàn thủng lưới 10 bàn đấy nên là trận đấu này cũng sẽ là một trận đấu sẽ có trên hai bàn mình nghĩ là trên hai bàn hiện tại thì uh, cái kèo uh, trên dưới cả trận đang là 2.5 2.5 đến 2.25 mình nghĩ đây là mức kèo mà anh em chúng ta có thể đi từ đầu được anh em này mình sẽ nốt lại cho anh em luôn nhá uh, sẽ đi đấy là Empoli. Đấy, mình sẽ đặt niềm tin vào đội khách Empoli cũng như là cái tài 2.5 đi. Đấy. Ngoài ra thì uh, tất nhiên rồi sở ý còn những cái kèo góc cũng như là cái cầu thẻ cũng khá là ok để anh em chúng ta quan tâm. Tuy nhiên thì uh, mình đang thấy rằng kèo góc cũng như kèo thẻ đang khá là cao. Vì vậy nên mình ờ, cũng không khuyên anh em có thể đi ngay từ đầu được. Đó, mình sẽ chỉ nốt cho anh em hai hai cái mã kèo trước trận đấu này thôi còn anh em nào mà thật sự muốn nhiều hơn những cái mã kèo vào buổi tối ngày hôm nay thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Tele nhá. Và mình nói rồi, đấy là nhắn tin cho mình trước 10 giờ. Vì uh, những trận đấu này cũng sẽ diễn ra sớm. Đấy, những trận đấu loạt 10 giờ và những trận đấu 9 giờ nữa, 9 giờ. Vì vậy nên là đây cũng sẽ là thời điểm mà anh em chúng ta có thể nhắn tin ngay cho mình rồi. Hôm nay là ngày nghỉ mà anh em. Rất nhiều những thời gian vào buổi chiều để cho anh em chúng ta có thể liên hệ với nhau. Đó,